Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin uh, chia sẻ với anh em cái kính quang học nhìn xuyên nắp bầu cua tài xỉu sóc đĩa hay bài ná thì với cái kính quang học này thì đã được uh, bên uh, cơ sở chúng tôi là chế là dạng là kính áp tròng để giúp anh em thuận tiện để áp dụng vào mọi sân chơi thì anh em chỉ cần là đeo cái kính áp tròng vào mắt mình và đến sân chơi và lưu ý với anh em này anh em nên ngồi tầm phạm vi là 2 mét đổ lại em không nên ngồi quá xa nhé nhiều anh em hỏi tôi là anh em ngồi 3 4 mét có được không thì xin thưa anh em anh em ngồi xa quá là không thể nhìn được em nhé nên ngồi phạm vi tầm 2 mét đổ lại cố gắng càng ngồi gần càng tốt thì với cái kính à, quang học nhìn xuyên nắp này đấy thì nó là trong suốt đấy giúp anh em đeo vào mắt là không có ai phát hiện ra anh em ạ thì ngay sau đây tôi sẽ test thử cho anh em để em thấy được cái độ hiệu quả và cái độ sắc nét của nó anh em nhé đây tôi sẽ xoay bầu cua trước này Đấy, em nhìn thấy không rất là nét anh em nhé bầu này à, cua này cua này Đấy, ok chưa? Tôi sẽ xoay từ từ để em cùng nhìn, cùng cảm nhận với tôi. Đấy, bầu, cua, cua này, rất là ok anh em nhé. Tiếp đó là sóc đĩa này. Đấy, ba trắng một đen này đấy rất là rõ anh em ạ anh em nhìn rõ đấy sang đến tài xỉu này à, rất là sắc nét nha một năm sáu này ok chưa đấy ba trắng này đấy tiếp đó đến bài ná này đấy em rõ không đấy, xuyên tất cả đấy các loại nắp nắp nhựa nắp sành nắp sứ nắp mổ hay là à, nắp ờ, lắp quấn băng keo đều được em nhé đấy nhưng em lưu ý với tôi này đấy xuyên tất cả các loại, loại nắp trừ nắp bọc trì anh em ạ và tiếp đó tôi sẽ chuyển sang nắp nhôm để em cùng cảm nhận với tôi này đấy ok chưa tôi sẽ xoay từ từ cho anh em này rất là nét anh em nhé đấy bầu cua cua anh giữa ok chưa thì anh em quan tâm đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ đeo trực tiếp lên mắt cho anh em để em cùng nhìn cùng cảm nhận cái độ hiệu quả của nó em nhé đấy rất là nét đấy ok chưa anh em đấy lưu ý với tôi nhé xuyên tất cả các loại nắp trừ nắp bọc trì anh em ạ đấy đấy nhiều anh em hỏi nắp bọc trì có ừ, ừ, có xuyên được không thì xin khẳng định anh em là không thể xuyên được em nhé thì cái kính quang học này nó là trong suốt cho nên anh em đeo vào mắt mình và đến tất cả các sân chơi không ai phát hiện ra được em nhé khẳng định em người ngồi bên cạnh hay người đối diện con nhìn vào mắt mình cũng không thể phát hiện ra mình đang đeo cái kính quang học nhìn xuyên nắp bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná này đấy thì em quan tâm đối với kính quang học nhìn xuyên tất cả các loại nắp này thì có thể liên hệ với tôi hoặc là em đến trực tiếp nhà của tôi để em cùng trải nghiệm trực tiếp Đấy, để tôi hướng dẫn và tôi sẽ đeo thử cho anh em để anh em cùng trải nghiệm cái độ hiệu quả độ sắc nét của nó anh em nhé thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi video